Jarvis Channel Membahas pengetahuan tentang burung Suka dengan burung? Subscribe channel ini, share dan bagikan godok ini kan godok godok sama sama bawang merah bawang putih lu lintangin apa gue eh ta trời ơi nó đã chết một cái một tên là nam titan tên này Lambu kuwi kok iso ora adus ora apa. oh, oh, oh. Theo chị chị mana theo? Hãy vào cái theo. À à yo. Ờ, ờ, chị chị. Nhon nhon. À à. Nhon chị nhon nhon chị nhon. Masuk gue cuma satu kecil Mati kecil, mati kecil sebelum gue lah Mana anu, Orang sabunan sabunan. 不不。 atis mana atis eh, apa kalau karo manuk okay. Ha ha ha!